thông minh minh trí tuệ từ trời không hai nền trí dụng sinh đừng đừng thiên tài mạnh mạnh mạnh đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây tỉ tay tiên chuông chép diều đào dừng nhất nhất nhất tần sơ dừng lên ngọc ngọc ca ca có dân mười là mười rước ông hoàng mười sơn ô rồi rước ông mười phơi quỳnh tiên chuốc nghe chén rượu đà nhị tuần á dâng lên bề ngọc về các cô dân mời là mời rước ông hoàng mười sơi à, sơi rước ông mười sơi người sơi các to dân người là người rước ông hoàng mười quê thoại ghế họ nguyễn ông lòng thành đã chứng tâm tiếp kiếp lộc cho thanh đông đông ông cho người ông cầu lên ước được cho ra chung trên thuận rưỡi sông la người mô gió biển chân chơi đích động thành về nghệ an ngàn mây xanh thắm sớm lòng lạnh núi hồng soi bóng bóng dòng lam tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng gió mây rộn ràng nghệ an thấy lòng sôi ông mười ba xin cúi đầu thắp mô tuần ngã tâm ơn hoàng mười ba nương bóng hoàng sẽ quan hoàng ngật ngây sau chức gần xa xem ai hiểu duyên hoàng thương ông thương cho thành đồng ngày ngày dâu ngân sáng tiếng nước danh ba miền cửa nhà ra sự bình an lá trầu cay khói nhang sông trầm thì cũng đàn hoa theo câu hát ông nhóm cho thanh đồng cho tiếng ca cũng đã cho người trần thế chúng con bình an ngắm dung nhan hoàng ngữ lồng tánh đồng coi thương già mới hay trong nghiệp đạo lành ngự về đông thì có ai bằng ông tây để bắn buôn trong đường gặp may đông qua xuân về xuyên sang bao người lại đi xứ nghệ xăm châu cầu ngắm quan hoàng người người ta ngược xuôi nam sớm tối đèn nhà bê kia dầu càn những công người ngàn năm trăng sáng cầm theo hoàng hoa tay tiên biết tô thơ thần cầm mì quạt quạt đàn ngân ngân nên khúc khúc làm cung dòng ngân ngân níu lo anh vàng vì lòng hoàng xiết bao niềm vui muộn nơi bên đây cành đen